chim chích bông tép đào keo rất hay trèo từ cành na ra cành bưởi sang bồi chuối em bay gọi chiếc bông ơi đông rau xanh dầu đang pha chim xuống nghe có tới không chu chích bông liền xả xuống bắt sau cùng và luôn mùm thích thích thích thích thích thích chim chích bông chích bông bé tèo tèo rất hay treo từ cành nga sang cành bưởi sang bụi chuối em vẫy gọi chích bông ơi lương rau xanh dầu đang pha chim xuống nghe có thích không chú chích bông nhìn xa xuống mắt sâu cùng và luôn mùng thích thích thích thích thích thích chim chích bông bé